Chủ nhà mở bán 5 căn nhà rất là mới, xây mới tinh tại phương Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội với cái mức giá rất là rẻ cho một ngôi nhà 4 tầng, 3 phòng ngủ nha quý vị. Với dự án này 5 căn đã bán 2 và chỉ còn 3 căn, giá từ 2 tỷ 400 triệu đồng một căn với cái thông số nhà hướng nhà là hướng đông bắc, diện tích 30 m2, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, ngõ trước nhà thực tế 2 m, cách với lại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 rất là hợp lý thẳng ở trên cái trục đường Phú Lương xuống mọi người ạ và với cái căn nhà này căn nhà này Ngọc Ánh quay gửi cho quý vị là giá bán 2 tỷ 400 triệu đồng giá bán là bao gồm cả nhà và đất sổ đỏ chuẩn chỉnh bao toàn bộ phí thuế có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong hết chỉnh chu theo như hiện trạng quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay thiết kế phần cửa chính của ngôi nhà hai lớp bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện bên trong là cửa gỗ kính căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong hết mọi người ạ vẫn còn một chút chút về cái phần dọn dẹp nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở sách vali về và ở được luôn tất cả những cái căn nhà Ngọc Ánh quay review cho quý vị 100% cam kết giá bán từ chủ đầu tư pháp lý chuẩn chỉnh giấy phép xây dựng chuẩn chỉnh có hỗ trợ vay ngân hàng và với những cái ngân hàng ưu đãi nhất à, có thương hiệu nhất trên thị trường mọi người nhé với cái phần không gian đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà thì ở đây chủ nhà có ốp cho mình một cái vách Ờ, PVC giả đá rất là hợp lý ở cái không gian phòng khách vừa sạch sẽ vừa tinh tế giá bán cho một ngôi nhà 4 tầng cả đất là 2 tỷ 400 triệu đồng Ngoài ra ở đây thì còn một căn lô góc ở phía bên ngoài hai mặt thoáng thì giá có nhỉnh hơn một chút so với căn bên trong mọi người nhé 5 căn bán 2 chỉ còn 3 thôi ạ Đây là cái phần không gian phòng khách thì được chủ nhà toàn bộ là ốp trần thạch cao cũng như là cho quý vị ở đây là cái phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng hồ sơ điện hồ sơ nước đều đã được lắp đặt xong xuôi hết quý vị có thể dọn đồ về và ở được luôn đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà với cái diện tích 30m nó không quá rộng Tuy nhiên cái công năng sử dụng thì nó là hợp lý cho một hộ gia đình nhỏ sử dụng quý vị nhé Còn nếu như để mà nó xuất sắc thì không hẳn Tuy nhiên về cái phần giá bán và về cái phần vị trí cũng như là cái ngôi nhà đi lại thuận tiện thì nó tương xứng mọi người ạ. Với cái phần à, tủ bếp ở đây thì thiết kế cho mình hai cái màu, màu trắng và màu nâu. Đây, toàn bộ cái phần phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt xong hết quý vị chỉ việc dọn đồ về thôi chậu rửa vòi rửa và hồ sơ điện nước đều đã lắp đặt xong xuôi tầng 1 ở đây thì ngoài phòng khách phòng bếp còn một phòng vệ sinh đáp ứng sự nhu cầu sử dụng ở phía dưới tầng 1 quý vị nhé đường ngõ thông thoáng dân cư xung quanh đông đúc với cái vị trí ngôi nhà này gần với trường đại học Đại Nam trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại gần với lại chợ xóm gần với ngã ba ba la gần với lại bến xe yên nghĩa đó với cái phần ngăn cách cầu thang và phần phòng khách thì ở đây có một cái vách gỗ CNC cho quý vị trang trí rất là đẹp mắt tay vị cầu thang thiết kế tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng như vậy Ngọc Ánh đã review cho quý vị căn nhà 2 tỷ tư này ở phần tầng 1 mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé Quý vị ơi, ở trên phía tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà của ngôi nhà này thì thiết kế cho quý vị là hai phòng ngủ rất là rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Thiết kế theo kiểu master. Phòng ngủ thì rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất với cái sàn gỗ công nghiệp. Chủ nhà lắp cho mình rèm cửa, hệ thống trần thạch cao. Ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Căn nhà này hướng đông bắc, quý vị nào mà đang hợp hướng đông bắc muốn tìm khu vực Phú Lương mà giá nhỉnh 2 tỷ thì cái căn này đáp ứng đúng cái tiêu chí đấy cho quý vị nhé. Đây, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Và giới thiệu với quý vị đây là phòng vệ sinh sử dụng cho phần phòng ngủ ở phần tầng 2. Đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng ở phía tầng 2 cho quý vị đầy đủ bồn cầu này, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, quạt hút mùi, lavabo bàn đá. Với cái không gian phòng vệ sinh này thì chủ nhà toàn bộ ốp gạch lên trên tới tận trần cho quý vị rất là sạch sẽ cửa thông phòng cũng như cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp với cái chất liệu này thì nó thẩm mỹ nó không quá đẹp tuy nhiên về độ bền thì nó bền hơn cả gỗ ấy mọi người ạ và mời theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2 cho quý vị nhé đây với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2 Phòng ngủ rất là thoáng, ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng. Xung quanh tiện ích chợ trường phường trạm đầy đủ cho quý vị sử dụng. Đi lại giao thông từ đây lên mà tới trung tâm Hà Đông thì nó khoảng tầm 5 km thôi mọi người nhé. nó lên tới cầu trắng chỉ phạm vi bán kính đó thôi ạ. Ra tới bến xe nghĩa khoảng tầm 2,5 km nói chung với cái căn nhà 2 tỷ 400 triệu cả nhà cả đất như thế này rất là hợp lý giá đó là bao toàn bộ phí thuế sang tên nha mọi người và phần còn lại mời theo em lên khám phá tầng 4 tầng cuối cùng của ngôi nhà và với tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây thiết kế cho quý vị một ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang tiếp theo ở trên tầng 4 thiết kế cho quý vị ở đây là phần phòng thờ riêng quý vị nhé đây là một cái không gian phòng thờ nhỏ nhắn hợp lý cho một hộ gia đình nhỏ sử dụng và đây là cái phần ờ, phòng này thì quý vị có thể cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình ạ à. cái này thì quý vị có thể thêm một phòng ngủ thêm một phòng làm việc tùy công năng và đây là cái phần ban công trên cùng cũng như là phần sân phơi cho quý vị đây sân phơi rộng rãi đây là cái phần để máy giặt